you came, where did I go? rồi cái tiếp là mình sẽ thay nước cái bể này nhưng mà cái bể này nó thay nước á thì nó hơi khó khăn chút là cái nền sỏi các bạn thấy nền sỏi không và khi mình như vậy á phân của cá nó nó lâu ngày nó tích trữ dưới đây nè cho nên là mình ở đây mình chuẩn bị trước mình chuẩn bị trước là cái à, máy hút này nè Đấy, hiệu này hiệu này đó thì mình sẽ dùng như vậy nó sẽ không bị hút cái nền sỏi lên à, bây giờ mà các bạn theo dõi xem mình cách à, vệ sinh thay nước cái bể này quay trở lại vấn đề à, về những chú cá dĩa nha các bạn thì à, sau khi à, mình bị cái em bồ câu á em bồ câu nhỏ nó bị nắm mắt đó mình đã trị ok rồi bây giờ là đã đã được ok đã không bị nắm mắt nữa đó. rồi trong những ngày qua đó thời tiết thì nó cũng có trở lạnh cho nên mình cũng phải uh, tốn tiền điện Đấy, mình có mình ba bằng không có tốn tiền điện về uh, sưởi rồi uh, sau bữa nay là cái đúng đúng một tháng trời đúng một tháng đúng một tháng mình đã uh, mình phải thay chăm thêm uh, men vi sinh Đấy, mình làm uh, thêm chăm thêm men vi sinh rồi à, ngày mai mình chăm à, Sabi ngày mốt mình chăm BP đó. rồi, rồi à, cứ vậy hoài làm tới làm tới vậy hoài mình à, làm tới làm tới đấy đó. cái dĩa của mình thì à, à, ờ, trời lạnh á thì bình thường hay cho ăn à, về vấn đề thức ăn á giờ lạnh thì mình cho nó ăn à, trùng quyết à, cho ăn ngày một cử thật một, một, một cử thôi các bạn thường thường thì mình cho ăn một ngày hai cử nhưng mà về trời lạnh thì mình cho ăn ngày cử Đấy. thì mình có mua thêm một em à, red panda Red Panda và một em hoa hồng hoa hồng nó đang thui à nó có hù à, à cho nên là à, không thấy được các bạn nằm túc mỹ trong đó các bạn con đen đen là túc mỹ trong và dạ, mình nuôi thêm à, bốn bốn em bốn em ông tiên nhưng mà cái ông tiên à, cũ á ông tiên cũ đã à, sau mình thi mình mình mình di dời di dời từ ở dưới hầm lên lên mặt tiền thì à, mình chứa cho cái bể thì nó chịu không nổi nó bị sốc nước hay gì đó thì à, nó không sống nổi à, và em nó đã chết rồi. rồi nuôi cá thì đương nhiên à, cũng phải có thất thoát chứ không phải là nuôi là sống hoài các bạn không sống hoài đâu có, có lúc mình cũng phải cá mình nó bệnh nữa. thì mình nuôi cá dĩa bán dĩa mình à, xin nhắc lại là mình nuôi cá dĩa ban đêm á mà ban đêm á các bạn nên à, tắt lọc mà mình chạy oxy thôi tắt lọc mình chạy oxy tại vì cái dĩa nó, ban đêm nó ngủ mắc cười lắm nó có nhiều bạn báo cho mình hay có một bạn của mình đã báo cho mình hay là nó ngủ có khi nó nó nó lật ngửa cái bụng lên đó ngửa cái bụng lên tại vì à, bạn đó là nằm bắt cái à, cái bố nằm ngay chân cái bể luôn <laughs> à, đam mê tới nỗi mà phải nghiên cứu coi luôn đó là thấy thấy bạn đam mê hơn mình lắm á. mà mình cũng uh, cảm ơn bạn đó tại vì bạn đó ờ, chỉ cho mình một cái thuốc đó, chỉ cho mình một cái thuốc mà cá khỏe căng đều đẹp nhưng cái thuốc đó mình xin nói mình xin uh, xin lỗi các bạn trước là mình không công bố thuốc đó lên trên trang cá nhân của mình à, tại vì thuốc đó là dành cho những cái chạy cá những chạy cá người ta sử dụng à, những trại cá người ta sử dụng người ta không có người ta chỉ chỉ cho những người nào mua của họ thôi người ta không chỉ cho người ngoài mà cũng không chỉ trên youtube mà cũng không chỉ trên facebook đấy cũng không chỉ trên google luôn có nghĩa là không không chỉ hết đó cho nó là cái nghề của người ta rồi nhưng mà người bạn này chỉ là cho mình tại vì mình mình chia sẻ với người bạn này thật tình thì bạn cũng thật tình với mình và bạn chia sẻ lại cho mình và bạn đó có nhắn nhủ rằng nếu mà anh anh có chỉ cho ai thì nên gọi điện trực tiếp với anh chứ đừng có đăng trên youtube đó, bạn nó nói, với mình như vậy thì mình xin giấu cái bài thuốc ở lại không chỉ cho bất cứ ai đó. để khi nào các bạn có thể đi tới cái nơi mình sống đi hoặc là mình gọi điện trực tiếp cho mình ở ờ, à, cá tôi nó bị vậy sao mà bạn thấy vậy mà nuôi sâu nấm này kia có một liều thuốc một nó rất là rẻ luôn và nó cũng ngang ngửa với abi à, ngang ngửa với abi luôn khỏi cần xài abi luôn nhưng mà à, mà, mà thôi mình nói tới đây thôi đó là điều bí mật rồi các bạn thông cảm rồi bữa nay ngày hôm nay là đúng một tháng mình thay nước mình quay clip đợi cho bạn xem chúc các bạn xem video của mình một ngày có một ngày vui vẻ à, vui vẻ tràn đầy sức khỏe